Ờ, chiếc hồ lô này được làm từ những cái chất liệu ờ, cũng không phải mà chúng ta dễ gặp ở ngoài đời thường. Ví dụ như bình thường một chiếc hồ lô chúng ta có thể thấy bằng chất liệu bằng gốm này, bằng ờ, đá này hoặc là bằng đồng thì đây lại là một trong những chiếc hồ lô hóa sát mang công hiệu rất là cao với chất liệu bằng gỗ đào. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng mở ra để xem xem Ờ, chiếc hồ lô này có hình ờ, dáng như thế nào cũng như có công dụng như thế nào nha ờ, Và ngay trước mặt các quý vị thấy đây là một chiếc hồ lô cỡ lớn với kích thước là 25cm chiều cao Và nhỏ hơn thì chúng ta có hai kích cỡ đó là cỡ 17cm và cỡ 11cm Thì tùy theo cái vị trí mà chúng ta sử dụng thì Đức chung sẽ chia sẻ đến các quý vị trong phút tới. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp ra để xem phía bên trong chiếc hồ lô hóa sát này có gì nha. đây là một vật phẩm được thầy Tam Nguyên thiết kế cũng như là đóng gói rất là kỹ lưỡng để mà gửi gắm đến các gia chủ trong quá trình chúng ta ứng dụng phong thủy để có cơ hội sử dụng một ờ, vật phẩm phong thủy ờ, chất lượng cũng như là mang lại công hiệu cao nhất. Ờ, chiếc hồ lô này được đóng gói rất là chi tiết cẩn thận cũng như là được dưỡng bằng xốp bên trong để trong cái quá trình chúng ta vận chuyển hay sử dụng thì không có bị dễ không có dễ rung lắc. Ở đây là một chiếc hồ lô chúng ta sẽ cùng mở ra xem. Và trước mặt quý vị ở đây là một chiếc hồ lô gỗ đào với kích thước là 25 cm tức là Tính từ đáy cho đến nắp của chiếc holo này là 25cm với chất liệu bằng gỗ đào. Thứ nhất chúng ta nói về cái ý nghĩa của vật phẩm thông qua cái ngôn ngữ thiết kế. Chúng ta biết một điều rằng là trong phong thủy thì hình tượng holo là một trong những hình tượng hàng đầu mà ờ, các bậc tiên gia hay các pháp sư mà chúng ta vẫn sử dụng trong ờ, Ờ, quá trình ứng dụng phong thủy hay các bậc tiên gia dùng để luyện các loại linh đơn đúng không ạ? Như ta biết trong bộ phim Tây Du Ký thì Thái Thượng Lão Quân có sử dụng hồ lô để luyện linh đơn và sau đó bị Tôn Ngộ Không ăn trộm. Và đây cũng là một trong những hình tượng mà chiếc hồ lô mà có uh, sử dụng cái ờ, hình tượng hồ lô đó. Bởi vì rằng là trong uh, phong thủy thì ứng dụng chiếc hồ lô với miệng thì nhỏ nhưng bầu thì to để cái gì để thu hút những cái yếu tố về sát khí hay thu hút tài lộc thì cũng chứa vào phía bên trong này và không có bị thoát ra ngoài một cách dễ dàng à, và với chiếc hồ lô gỗ đào thì lại càng đặc biệt hơn bởi chất liệu gỗ đào là một trong những chất liệu hàng đầu trong cái việc tịch tà hóa sát mà các à, bậc phong thủy sư cũng như là các pháp sư à, sử dụng chất liệu gỗ đào này chuyên dụng ở đây là một chiếc hồ lô gỗ đào từ chất liệu gỗ đào thuần chủng được tạc chế tác cũng như được đánh bóng rất là kỹ càng và khắc trên đó rất nhiều những cái hình tượng khác nhau trong phong thủy để mang ứng dụng cao nhất uh, Chất liệu gỗ đào cũng là một trong những chất liệu mà các pháp sư vẫn dùng để mà chế tác ra những các loại như là kiếm gỗ đào hay là cung tên hay là gương gỗ đào để mang những cái công hiệu khác nhau trong cái việc tịch đào hóa sát và ở đây là một chiếc hồ lô bằng chất liệu gỗ đào luôn à, và với chiếc hồ lô này thì phía bên trong rỗng nha chúng ta có thể mở nắp ra và trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng thì chúng ta cũng nên mở nắp ra để mang cái công hiệu cao nhất với một chiếc hồ lô này thì à, trên uh, chiếc hồ lô được khắc rất nhiều những cái hình tượng khác nhau và đây là hình tượng bát bảo ở trong đạo Phật đúng không ạ? Như chúng ta biết một điều đó là trong đạo Phật thì các cái hình tượng ở đây là 8 cái hình tượng mà trong đạo Phật sử dụng được ờ, in trên các cái ấn phẩm hay là trong các văn tự mà chúng ta thường xuyên thấy ở chùa chiền đúng không ạ? Với các hình tượng như là uh, song ngư rồi là bảo bình, rồi là bạch liên hoa, pháp loa, uh, vô thần kết bồ rồi là thắng phan, bảo cái và bánh xe pháp luân. Đây là những uh, hình tượng Ờ, trong ờ, đạo Phật để mang lại cái công hiệu bình an cũng như là cắt lành cũng như hóa giải uh, tịch tà mang ác quỷ rất là tốt uh, và đặc biệt là với chiếc hồ lô gỗ đào với công hiệu uh, chất liệu từ gỗ đào cũng đã mang một trong những công hiệu tịch tà hóa sát rất cao với chiếc hồ lô này thì uh, được chế tác rỗng ở phía bên trong và đặc biệt bên trong thì uh, phong thủy thái nguyên đã nạp cốt một cách cẩn thận vào phía bên trong bằng một số những cái pháp khí chuyên dụng để mà nạp cốt như chúng ta biết rằng là khi mà đổ ra ở đây sẽ có những cái pháp khí mà phong thủy nguyên nạp vào ví dụ như là có gạo vận thần tài ví dụ như có hổ phách hay là một số những pháp bảo khác nữa để tăng cái công hiệu tịch tà hóa sát cho vật phẩm với chiếc hồ lô gỗ đào 25 cm uh, chiếc hồ lô gỗ đào 17 cm và chiếc hồ lô gỗ đào 11 cm này thì chúng ta sử dụng ở những cái vị trí khác nhau À, trong phong thủy thì một số những cái lỗi sai mà chúng ta cần phải sử dụng đến hồ lô gỗ đào để mà hóa giải sát khí ví dụ như uh, những cái ờ, góc nhọn của những bức tường chiếu vào nơi mà chúng ta làm việc hay là tại phòng ngủ mà những góc nhọn của những bức tường chiếu vào phía giường ngủ là chúng ta cũng cần phải sử dụng đến chiếc hồ lô để mà hóa giải hay là trong phòng ngủ hay trong phòng làm việc mà phía cửa chính hay phía cửa sổ hay là phía cửa hậu thì chúng ta lại mở ra một cái không gian mà nó có cái sự u tối ví dụ như là bãi rác hay là bãi đất trống hay là vùng đất trũng ờ, có cái yếu tố về âm khí nó nặng nề thì đặc biệt chúng ta nên sử dụng những chiếc hồ lô gỗ đào này để mà hóa giải với chiếc hồ lô gỗ đào cỡ 25cm hoặc là 17cm này thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn khi việc chúng ta đặt ở trên bàn làm việc hoặc đặt ở trên kệ tủ để chúng ta vừa mang yếu tố là trang trí vừa mang cái công hiệu là hóa giải phong thủy. Nhưng chiếc hồ lô 11cm này chúng ta sẽ dùng để treo nhiều hơn và đặc biệt chúng ta sẽ dễ dàng sử dụng để treo trong phòng ngủ đặc biệt là tại cửa sổ của phòng ngủ để hóa giải những yếu tố về sát khí, ngoại sát khí mà tác động đến phòng ngủ của chúng ta. Đặc biệt một trong những công hiệu khác nữa trong hồ lô gỗ đào mà chúng ta cần phải lưu tâm đến đó là sử dụng hồ lô gỗ đào để hóa giải cái sát khí của sao nhĩ áp bệnh phù đáo đến từng năm. Như chúng ta biết là trong hệ thống cửu tinh thì nhĩ áp bệnh phù là sao số 2 mang cái uh, sức mạnh cũng như là mang cái sát khí mang đến sự bệnh tật À, bệnh dịch rồi là bệnh phù đúng không ạ do vậy rằng là vào những năm mà ngũ uh, à, nhĩ áp bệnh phù đào đến các phương vị ở trong phòng khách hoặc là trong ngôi nhà chúng ta thì tuyệt đối phương vị này chúng ta không nên động thổ hoặc là không nên tu tạo hoặc là không nên là uh, ờ, cơi nới sửa chữa ở khu vực này để tránh cái việc phát tác lên cái sát khí của nhĩ áp bệnh phù và đặc biệt chúng ta nên sử dụng cái loại pháp khí đó là hồ lô gỗ đào này để đặt tại cái phương vị mà có sao nhĩ áp bệnh phù đào đến để hóa giải cái sát khí của nhiếp bệnh phù. Như chúng ta biết rằng là năm 2020 canh tí chẳng hạn, chẳng hạn năm 2020 canh tí thì sao? Thất xích phá quân nhập ở trung cung, chúng ta phi tinh ra chúng ta sẽ thấy là 7 8 9 1 2. Thì sao nhiếp bệnh phù năm 2020 đào đến phương Nam ở trong phòng khách chúng ta? À, thì vậy thì trong phòng khách nếu như chúng ta có kệ hoặc tủ thì chúng ta sẽ dễ dàng đặt chiếc hồ lô hóa sát này tại phương vị Nam để hóa giải sao nhiễm bệnh phù. Tương tự như thế thì năm 2020 21 tân sửu thì sao lục bạch nhập vào trung cung đúng không ạ? Chúng ta sẽ phi tính ra chúng ta sẽ thấy ngay rằng là 6, 7, 8, 9, 1, 2 Thì lúc này là sao nhật bệnh phù đã nhảy đến phương vị Bắc rồi Vậy thì phương vị Bắc này thì chúng ta có kệ hoặc tủ thì chúng ta hãy di chuyển cái chiếc hồ lô hóa sát gỗ đào này đặt tại phương vị Bắc ở trong phòng khách để hóa giải sát khí của nhĩa bệnh phù Đặc biệt, một trong những cái phương án mà chúng ta sử dụng chiếc hồ lô hóa sát rất là dễ dàng đó là cái việc chúng ta hóa giải cái vị trí bếp mà phạm sát phải phong thủy Ờ, chúng ta biết một điều đó trong quá trình về thiết kế công năng đặc biệt là đối với nhà chung cư thì rất khó để mà thay đổi các công năng trong nhà nếu như bị phạm sai phong thủy đặc biệt là các vị trí như bếp ờ, rồi là nhà vệ sinh chẳng hạn thì nếu như vị trí bếp mà đã phạm phải một số những cái trường hợp ví dụ như đặt tại cung uh, tài lộc đặt tại cung quý nhân đặt tại cung đào hoa cung văn xương hoặc là cung bản mệnh của một trong những các thành viên trong gia đình rất khó để chúng ta xoay chuyển cái vị trí bếp này thì chỉ có cách đó chúng ta sử dụng chiếc hồ lô hóa sắt gỗ đào này chúng ta cần phải đặt trên cái tủ bếp hoặc trên nóc của tủ bếp để mà hóa giải cái sát khí mà khi mà bếp phạm phải cái uh, các vị trí thần sát quan trọng như vậy uh, đồng thời rằng là cũng hóa giải bớt cái uh, yếu tố về mùi khí mà thoát ra tại cái khu vực bếp thì đây là một trong những cái vật phẩm mà hóa sát hàng đầu mang công hiệu rất cao cũng như rất dễ ứng dụng trong phong thủy với các vật phẩm phong thủy khác như là linh vật hay là pháp khí thì chúng ta cần phải sử dụng đúng để cái vật phẩm phát huy công hiệu nếu sử dụng sai thì có khi còn phản tác dụng nhưng đặc biệt với hồ lô thì đây là một trong những vật phẩm cát lành mà rất dễ để chúng ta sử dụng đặc biệt là mang cái công hiệu ờ, để hóa giải những cái tạp khí hóa giải những cái sát khí thì khi sử dụng chúng ta chú ý là mở nắp hồ lô ra để có thể thu trừ cái sát khí ở phía bên trong Ờ, và cũng ờ, rất nhiều các gia chủ đã sử dụng những chiếc hồ lô hóa sắt gỗ đào của phong thủy thái Nguyên để hóa giải những trường hợp sát khí như Đức Trung vừa kể trên đúng không ạ? Ờ, hãy liên hệ đến số 1900292 để gặp đội ngũ trợ lý của thầy thái Nguyên tư vấn một cách kỹ càng nhất và nhanh chóng để lại số điện thoại dưới phần bình luận để được tư vấn một cách kỹ hơn để sử dụng vật phẩm này. bất cứ những cái thắc mắc nào quý vị có thể truy cập thêm website phong thủy tài nguyên.com để tìm hiểu thêm về vật phẩm tại đây hoặc là đến trực tiếp văn phòng tại à, Hà Nội, tại thành phố Hồ Chí Minh và tại Đà Nẵng thì quý vị cũng sẽ được các đội ngũ trợ lý à, lắng nghe vấn đề cũng như là tư vấn những cái phương án xử lý phong thủy rất là cặn kẽ và chi tiết. À, Đức Trung xin cảm ơn cũng như hẹn gặp lại các quý vị trong những video tiếp theo về việc chia sẻ các vật phẩm phong thủy hữu ích khác. Xin chào và hẹn gặp lại.